đế tích Cút cho cần chút không? Hả? Xin thằng đó đi Nè đang quay chị nè Lấy luôn cái tượng á Được không? <laughs> Quá đẹp đó chị Đức ơi Đẹp lắm Đẹp lắm luôn á dạ mày đứng đấy đi đẹp ghê ạ à. thôi em được rồi ờ trưởng đoàn nè đi trưởng đoàn dẫn vô tới ông thật nằm nữa không đó ở trong có thằng đã nổi nữa nha chị Đức có có chị Đức có vô hổm đó dạ, dạ, dạ, giờ vô tiếp bữa nay 15 tháng uh, rằm tháng 3 nha hôm nay mình đi tới chùa chùa ừ, đá nổi ở bãi cẩm à Ah, yok. Ne oldu? ngập hết trơn không mua chị chị ơi dạ em nè ờ ờ ờ rồi sao rồi gửi qua cho mình nha bồ tèo em không có gửi em lên bi túp đó chị dạ hả ờ là gì em lên ờ. nè bạn của mình chưa mà mình không có thấy không nha. không chị coi tivi á ô à, ờ, chị dữ coi, vậy đó hả chị coi tivi á châu đức á châu đức á châu đức hả châu đức ờ. hả rồi ok rồi dạ.

А nửa máy đây con chập cho đầu máy ờ. rồi đâu ông mở máy đây, đây con chụp cho cái máy này con có máy quay máy quay của con lên đi tức thôi thôi Rồi ờ, chưa, mở mở máy chưa? không rửa luôn à, mở mở mở mở đẩy má vô đi rồi mày ngồi cười nha, mình chụp ra rồi nha cười lên đi cười lên đi vừa chụp vừa quay luôn